thì theo thường lệ cái giáo lý khất sĩ là cái bài pháp là chánh nhất còn vấn đề cầu an cầu siêu hay vấn đề trai tăng là vấn đề phụ vì sao vì pháp là cái sự hiểu biết ba đời chư phật cho đến các sư và thiện nam tín nữ cho đến loài mười lăm mạng chúng sanh bò bay mái cửa đều lấy pháp làm thầy có Pháp chúng ta mới giải thoát luân hồi sanh tử được mà Pháp có hai một cái Pháp là của phàm phu tức là tám hạng chúng sanh từ địa ngục ngạ quỷ súc sanh atula tới tới cõi người trời dục giới trời sắc và vô sắc thì đó là có trước thái tử diệt đạt ta nhưng về sau ngài thấy vấn đề mà tiến quá vấn đề mà thăng qua những đề tu mà cải sửa thì nó chỉ lẫn vẫn trong cái dòng xiềng xích mà thôi tức là từ cái xiềng cây xiềng sắt sửa lên xiềng đồng xiềng trì rồi xiềng vàng xiềng bạc xiềng vàng thì vẫn lẫn vẫn trong cái xiềng thái tử không đồng ý cái mục đích của thái tử si đạt ta cũng như cái mục đích của đạo phật là chấm dứt cái dòng lẫn quẩn đó tức là chuyển nghiệp ngài phải đi tới phi nghiệp thì cái đó từ xưa giờ chưa từng có thì sáu hai tôn giáo bạn đã chỉ cách phương pháp để tu chuyển nghiệp tới chừng thái tử đi đặt ta ngài thấy cái chỗ hớ đó nếu chuyển nghiệp thì hết phước thì phải luân hồi sinh tử đó là trường hợp của chúng ta ngay bây giờ thì đạo phật dường như đã mất bởi vì tu theo đạo phật rất là giản dị nói nó khó thì không gì khó bằng mà nói dễ thì không gì dễ bằng mà nó không nằm trong khó dễ nó là một sự thật thôi tức là nhận lại con người thật của chúng ta mà con người chúng ta đang ngồi đây chúng ta khó nhận được nó nếu nhận lờ mờ thì trong đạo Phật thường kêu danh từ rất rõ là vô minh minh là sáng vô là không sáng nhận lờ mờ lờ mờ chúng ta mới bắt đầu có nghi vấn nghi vấn thì có vấn đề mà vấn đề thì có tham sân si có đau khổ mà cuộc sống làm sao đừng có vấn đề thì cái đó là cái vấn đề khó khăn nhất mà các tôn giáo bạn sáu hai tôn giáo đã tìm không được vì vấn đề chỉ là thấy rõ chứ không có làm sao nghĩa là không có pháp môn không có thầy không có đạo sư không có từ từ không có lai rai không có những cái điều kiện để mà giải thoát giải thoát là vấn đề không phải điều kiện và không có vấn đề mà chúng ta bây giờ sống mở mắt ra có rất nhiều vấn đề và chúng ta tạo ra vô lượng số hưởng thụ mà mỗi lần hưởng thụ là mỗi dần có vấn đề mà từ xưa giờ cha mẹ ông bà của chúng ta hưởng thụ rất ít bây giờ khoa học tiến bộ đi tới điện thoại tới điện thoại di động rồi tới truyền hình à, rồi bây giờ tới máy bay tàu lặn còn hồi xưa là đi kiểu đi bộ mà chính những cái đó là những cái đời sống giản dị dễ nhận được Phật tánh nhưng mà không phải tôi nói vậy là chúng ta phải đi ngược lại cái dòng đời không có cái vụ đó nhưng mà chúng ta phải bớt hưởng thụ một chút cái gì cần hưởng thụ chúng ta hưởng thụ cái gì không cần thì chúng ta thôi chẳng hạn như tôi nói như một cái vấn đề son phấn vấn đề xe xua chân diện vấn đề giày dép vấn đề áo những cái đó thì vấn đề ăn uống thì ăn uống là để cho đừng có bệnh tật thôi chứ không phải đòi hỏi nó ngon ví dụ thịt bò thì phải bảy món như vậy chứ vậy thì vô cái bao tử thì nó cũng giống nhau thôi ăn càng đồ ngon chừng nào thì vẫn nó càng hôi thối nhiều chừng nấy thì chúng ta phải hiểu chúng ta đau khổ vì có vấn đề bốn điều thôi một là ăn hai là mặc ba là chỗ ở bốn là bệnh hoạn mà ăn mặc ở cho đàng hoàng cho sạch sẽ cho kỹ càng thì vấn đề bệnh ít khi lắm ít khi lắm dầu có bệnh cũng là bệnh thời tiết điểm thường thôi mà bệnh nan y là do chúng ta ăn đồ nhiều món quá chúng ta nên nhớ thành ra thời bây giờ bệnh rất nhiều thì vấn đề quý vị cầu an cầu siêu vô đây là mấy người chết rồi mà chết rồi mình lại thương cha thương mẹ thương cho người mất mình khóc lóc ôm sùm có khi con mình chết thì mình khóc lóc mình giật nảy thì mình nói mình thương con mình thương cha thương mẹ sự thật đó không có đúng như vậy thì chưa nói gì tụi con thương ai thương con con mới lo cho nó con ngày đêm không ăn ngủ từ mà chín tháng cô mang 3 năm bồng ẩm đã lo lắng cho nó bây giờ nó sắp chữa bệnh nó sắp chết rồi tôi khóc mà tôi nói không phải thương nó nếu mà chúng ta nhìn với cái nhìn đó thì đúng theo đời đúng theo vấn đề luân hồi chứ không phải là đúng theo đạo Phật đúng theo đến đề đại thoát tôi nói hoài mà Phật tử cũng vẫn vậy thôi Nếu con mất thì khóc lóc ha không? cha mẹ mất thì khóc lóc nhiều khi đọc cái trai ờ, tăng mùi mẫn tới là muốn chảy nước giải nữa đó, thật rồi nghe thấy ai cũng động lòng vì cái đó là cái tầm thường của phàm phu thôi nhưng mà nếu mình nghĩ sâu tôi đã giảng mấy lần rồi mình không phải thương cha mẹ không phải thương con mà mình thương ai nếu mà đi sâu vào đạo Phật thì mình thấy mình thương mình mình thương mình chứ mà không có thương cha mẹ mình không có thương con tại sao vậy thì hồi xưa thời đức phật cũng vậy đó có một bà lão bà ấm đứa con chết rồi bà nghe nói đức phật có thần thông có phép tắc có thể làm cho người chết sống lại thì bà ấy lại năn nỉ đức phật làm sao cho con bà sống thì đức phật mỉm cười ngài nói giờ bà đi hết mấy cái nhà đi và để con đó ờ, bà đi mấy cái nhà nhà nào lấy cái tro mà không có người chết nữa bà đem đến đây thì đức phật sẽ lấy cái trò đó cứu cho đứa con bà sống lại bà đi từ sáng tới chiều giác cái cái thầy của con không có nhà nào không có người chết hết về với bạch đức bạch đức phật đức phật bà thấy đâu có ai nhà nào mà không có người chết ông có ông nội ông cố cha mẹ thì cũng con cái anh em trong gia đình chết cái chết là một điều dĩ nhiên thôi đức phật cũng phải chết mà ta đi cũng phải chết nhưng bà nghĩ lại bà có thật sự thương con bà không và nói tội sao thế tôn nói kỳ cục vậy nếu không thương là sao con ẩm lại đây con khóc bây giờ thế tôn có thể làm cho đứa con nó sống lại con chết thế nó con đồng ý con đồng ý thay cái mạng sống của già này cho đứa con sống nếu mà đức thế tôn làm cho con sống thì con chết liền tại đây để thay thế cho nó thì chúng ta thấy vậy là quá là thương con mà dám đổi cái mạng sống mình cho con nhưng đức phật nói bà hãy bình tĩnh lại con bà xưa dĩ mất bà thương thì nó chết đi bà sống lại bà cô đơn bà đau khổ bà có cái gậy của nó làm cho bà ấm cúng thì khi nó mất đi thì bà thiếu cái sự ấm cúng bà thấy bà cô đơn thì bà thương cho thân bà thôi chứ bà đâu phải thương cho nó bây giờ bà muốn bà chết để cho nó xong và nó lãnh cái phần cô đơn đau khổ khi nó nhớ mẹ chứ đâu phải bà thật sự thương nó mà bà tránh cái cô đơn của bà tránh cái có cái cái gì mà làm an ủi bà trong lúc tuổi già có đứa con nó cảm thấy ấm cúng khi nó mất đi rồi cái sự ấm cúng nó mất bà khổ đau khổ đau vì bà than thương trách phận bà thì chúng ta thấy cũng vậy như là vua ba tư nặc với bà mạc lị phu nhân cũng vậy mạc lị phu nhân thì nhà vua hỏi vậy chứ ái khanh thương trong đời này thương ai hết thì bà mặc lợi bà nói bà là giữ tám giới mà bà hiểu sâu đạo phật bà tượng trưng cho bát nhã cho đạo phật còn vua ba tiêu nặc tượng trưng cho phàm phu cho đời thì bà trả lời bệ hạ làm bộ hỏi thôi chứ thần thiết là thương bệ hạ nhiều hơn hết ông nói chậm là bộ hỏi chứ chậm biết là khanh phải trả lời như vậy thôi thì bà lật bạc lời bà khôn nó nói nếu mà bệ hạ cho thần thiết trả lời đúng hơn cái đó không được đúng lắm và nói trời ơi còn có cái đúng hơn nữa sao nhưng mà bệ hạ cho không thì thần thiếp trả lời sự thật cái đó chưa có đúng sự thật thì cuối cùng ông vua ba tê nặc biêu ba trả lời sự thật thì bà nói là sự thật đó thì bệ hạ hỏi đi thì nhà vua hỏi lợi cho ái khanh trong đời này khanh thương ai nhiều hết thì nói thần tiếp thương cái bản ngã của thần tiếp nhiều hơn hết mà vua lấy làm lạ trời mình mà thương mình thương là phải có đối tượng tại sao mình thương mình sao mà ích kỷ quá vậy à, thì trọng hồn hiểu bây giờ ái khanh giải thích cho trọng biết thì bà mặt lợi biết rằng giải thích nhà vua khó hiểu bây giờ chỉ cho thí dụ thôi tôi bây giờ bệ hạ đồng ý nhau thì thần thiếp xin hỏi bệ hạ bà hạ trả lời theo cái hiểu biết của bệ hạ bây giờ thần thiếp xin hỏi cho trong đời nhà bệ hạ thương ai nhiều hơn thì nói ái khanh là bỏ hỏi thôi Thế ái khanh biết rằng trẫm thương ái khanh nhiều quá rồi kế đến mẹ trẫm rồi mới đến thần dân thì bà lợi mặt lời phu nhân hỏi mẹ ta cơ mà suy nghĩ cho kỹ coi phải thương thần tiếp không nói không lẽ mà trước mặt ái khanh rồi cẩm định ái khanh sao cẩm nói tập nếu mà tẩm chết bây giờ cũng được không có ái khanh là cẩm không thể sống được vì tất cả triều chính tất cả sự lo lót cho tổng tiền lo ái canh mà tất cả việc khó trong nước ái canh cũng giải quyết một cách rất là rõ ràng thì nếu không có ái canh là tổng không thể sống được thành ra tổng thương ái canh vô cùng rồi bà mặt lợi mới cho thí dụ nói bây giờ bệ hạ nói vậy ha bây giờ thần tiếp cho cái thí dụ bệ hạ chịu không thí dụ thôi chứ không phải là sự thật rồi vậy không vua mặt lợi đấy vua ba tư nặc nói được rồi nói bây giờ thần tiếp xin nói giả dụ thí dụ với bệ hạ hay không nếu mà thần tiếp thương một chàng trai nào đẹp trai hơn bệ hạ nữa nghĩa là thần tiếp lấy trai đó thì bệ hạ sẽ tính làm sao nhà vua nói trời hỏi câu hỏi gì khó trả lời quá thôi bỏ qua đi tắm chuyện đơn vui mà nói cái chuyện gì đâu nó nói không cái này là thần tiếp thí dụ thôi chừng đó bệ hạ sẽ xử thần tiếp như thế nào thần tiếp tư tình với một chàng trai đẹp hơn bệ hạ nữa thí dụ vậy thôi chừng đó bè xử làm sao mà vô nói thôi bỏ qua đi đang vui mà nói cái chuyện gì ở đâu không nó không giờ thần thiết thí dụ thì bà cũng trả lời thí dụ đi nhà vua lưỡng lự nói gì đó chừng đó thì bệ hạ chém thần tiếp cái gì bà hạ thân thay thần tiếp bà hạ sẽ nhúng thần tiếp vào giặt dầu có phải vậy không bệ hạ thì nhà vua ừ ừ chắc phải vậy thôi thì sự thật nó như vậy đấy mà không phải là vô ba tư nặc mà cả chúng ta ở đây cũng vậy thôi à, bởi vì là vô ba tư nặc mà nói là thương ái khanh còn hơn mẹ trẫm rồi bà mặc lợi mới giải thích sửa dĩ bệ hạ thương thần tiếp hơn mẹ của bệ hạ là bởi vì thần tiếp lo cho bệ hạ nhiều hơn mẹ bệ hạ mẹ bệ hạ chăm sóc bệ hạ từ lúc sinh ra nuôi cho lớn ờ, dạy cho bệ hạ lo từ miếng ăn manh áo cho bệ thần tiết cũng lo như vậy nhưng mà việc triều chính đó, mẹ có bệ chả biết gì hết còn thần tiết nhỏ nhỏ có đi học có học những cái phép cư xử cái phép ờ, trị nước rồi thần tiết nhà giàu học đủ hết văn võ sân tọa thành ra thần tiết mới giải quyết vấn đề khó khăn trong việc triều chính của bệ hạ thành ra thần tiết lo về tới hai mặt do đó bệ hạ được an ổn vuốt về cái bản ngã của bệ hạ cho nên bệ hạ thương thần thiếp còn bây giờ thần thiếp làm ngược cái bản ngã của bệ hạ lấy trai thì tất nhiên là bệ hạ phải giết thần thiếp như vậy là bệ hạ gì cái bản ngã của bệ hạ chứ đâu phải gì thần thiếp nhà vua linh thinh viết rằng bà mặt lợi trình bày rất sáng tỏ câu chuyện nó còn dài nhưng mà tôi kể một khúc thôi để thấy rằng đứa con của mình mà nó chết đi cha mẹ mình mất đi thì cái đó theo ngoài đời là một chuyện đáng buồn đáng đau khổ nhưng mình đã học đạo Phật mình biết chúng sanh từ đâu đến do cái duyên nhiều kiếp nó đến như mình nếu mà một người con sanh vào trong cha mẹ một là ân hai là quán ân thì đền quán thì trả ví dụ mình giết loài thú mình cứu loài thú mà loài thú nào mình cứu nó sanh vào mình thì nó đứa con chí hiếu còn loài thú nào mình giết nó nó sanh gia đình là nó đứa con bất hiếu nó phá mình tàn gia trung lục luôn thì chúng ta phải hiểu vấn đề đó để rồi chúng ta mới giải thoát luân hồi sanh tử khổ được à. thành ra mình đừng có thấy cha mẹ chết con chết mình vội khóc mình phải xét coi nên mừng hay nên khóc nếu cha mẹ mình biết tu thì cái linh hồn đâu bao giờ chết được chỉ có cái thể xác chết thôi còn linh hồn thì vĩnh cửu nhưng mà nó mang yếu hình hình thức thành ra trong kinh mới có nói là muôn loài nào khác chi ta cũng tìm sự sống lánh xa tai nạn có cha mẹ có họ hàng kết bè sinh hoạt hiệp đoàn siêng năng ta đừng giết nó mà ăn cũng đừng bắt nó trói trăng giam cầm bảy câu trước đọc vô càng ngầm làm cho chúng nó âm thầm khổ đau lạc bày dấn giác xôn xao lại e cái nạn thức giao hầu gần mình cũng thân nó cũng thân mà nuôi thương mình mà giết nó trái cân công bằng thì chúng ta thấy là thú kia nó cũng là thân cũng xương mà cũng thịt có phần như ta đánh đau chúng nó kêu la tiếng đau đứt ruột tiếng kêu mà đứt ruột tiếng la xé lòng chúng ta phải hiểu vậy mình mà đánh đau mình cũng cũng khổ con mình chết cha mẹ mình chết mình cũng khổ mà mình lại giết lời thú thành ra hôm nay tôi nói về vấn đề sanh tử thì muốn thoát khỏi vấn đề sanh tử đó thì chúng ta phải chuyển nghiệp rồi ngưng ở chuyển nghiệp thì chúng ta cũng trở lại cái chỗ lẫn quẩn thấp thu lời thú nữa thì chuyển nghiệp rồi chúng ta phải đi tới phi nghiệp chuyển nghiệp tức là từ địa ngục ngạ quỷ xuất sanh atula là chưa có giữ giới thì tất cả tôn giáo nào cũng vậy cũng là giới đi tới định đi tới huệ sáng suốt giới là cho xác thân định là do cái tâm cái hiểu biết còn huệ là cái diệu dụng của cái tâm thì chúng ta thấy đạo Phật giải rõ nhất giới định tuệ ngoại đạo cũng có nhưng mà giới định tuệ bốn đường ác nó khác giới định tuệ bốn đường thiện nó khác còn giới định tuệ của thánh nhân nó khác thì cái này chỉ có đạo Phật mới giải cái giới định tuệ của thánh nhân thôi còn ngoài đời thì giới định tuệ có bốn đường ác rồi tiến lên các cõi trời là giới định tuệ có bốn đường thiện rồi tiến lên bậc thánh nhân là giới định tuệ có bậc thánh ta bắt đầu có đạo Phật tức là nhập lưu quả thánh thứ nhất nhất dẫn lai quả thánh thứ nhì bất lai quả thánh thứ ba và a la hán quả thánh thứ tư tới quả thánh này mới hoàn toàn không còn luân hồi sanh tử khổ nữa kêu là niết bàn tịch tịnh hay báo thân của như lai thì bây giờ tôi bắt đầu kể phật tử nhìn vào trong con người mình đạo phật là đạo của cuộc sống tức là của xác thân chúng ta ở đây thì xác thân này tuy là xác thân nhưng mà khác ở cái tâm chúng ta phải tu thiền định để cải sửa cái tâm thì xác thân nó sẽ cải sửa theo yeah. thì chúng ta có tất cả là ba thân quý vị mổ xẻ con người mình nhá đừng có nhìn đâu theo lời tôi nhìn lại cái sắc thân này thì cái thân thứ nhất đó là cái thân của địa ngục ngạ quỷ xuất sanh atula cũng ngồi tại đây còn sát thân thứ nhì người và trời dục giới sắc thân thứ nhì là sắc thân của sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền của cõi trời sắc giới sắc thân thứ ba là tứ thiền cho tới tứ không hư không vô biên thức vô biên vô sở phi phi tưởng thì hôm nay thời giờ ít có 45 phút thôi <laughs> vì bây giờ đọc ấy rồi còn có 45 phút mà tôi chỉ giảng sơ thôi ai muốn nghe cho kỹ thì có thể bữa 17 tôi giảng Ngọc Trường bữa nay 15 rồi 19 nhằm chủ nhật tôi giảng ở đây Nên Ngọc Trường thì chắc tôi cũng giảng 2 giờ chiều á Thì ở đây cũng 2 giờ chiều à, 17 là Ngọc Trường 19 là chủ nhật tại đây 21 thì ở Trà Cuông <laughs> Ở Trà Cuông tới tỉnh xã Phước Thành vẫn gì đó Còn 23 thì đó tỉnh hai ngày đó 23 thì ông Trà Cuông Rồi 25 là ở ờ, Càng Long tháng này là nhiều nhiều ngày đó nha thì phật tử nào có rảnh thì bữa 17 thì ngọc trường không 2 giờ chiều 19 là chủ nhật thì không 2 giờ chiều ở đây 21 thì ở Phước Thành tức là cua 23 cũng ở Phước Thành à, 23 thì chắc cũng buổi chiều thôi đó thì đại khái chúng ta phải nghe nhiều lần thì hôm nay thời giờ nó ít có 45 phút thôi quý vị không có trả bài còn chủ nhật đó thì thường thường quý vị phải trả bài đấy tôi giảng một tiếng còn quý vị trả bài một tiếng còn nay là không có trả được nay bị trai tăng rồi đọc còn ờ, chút còn truyền giới nữa ha. thì tôi xin tóm sơ quý vị nhìn con người mình ha từ nay là tôi giảng ở trong con người mình không chứ không có ra ngoài mà quý vị thấy rằng nó phức tạp vô cùng cái sân thứ nhất thì quý vị dễ nhìn rồi mắt tai hai là tai ba là lỗ mũi bốn là cái lưỡi năm là cái sắc thân sáu là cái óc. Do thì quý nhìn quý vị thấy rồi đó cái này thì dễ nhìn thôi thì cái ăn uống ăn mặc ở bệnh đó, nó nhờ cái này đó thì gọi là địa ngục ngạ quỷ súc sanh atula nếu chúng ta chìm đắm chúng ta dính mắt à, chúng ta ghiền nó thì chúng ta đang ở bốn đường ác thì ăn cái gì thì cái này nó kêu là đoàn thực hoặc là đoạn thực đoàn là dò duyên đoạn là cắt đứt từ khúc thì có sắc tài danh lợi ăn uống và ngủ nghỉ thì thế giới chúng ta đang sống đấy thì nếu chúng ta truyền đấm chúng ta mê trong đó chúng ta nghiện ngập trong đó chúng ta dính mắc trong đó chúng ta say mê trong đó thì chúng ta đang ở bốn đường ác thành ra trong cái bài kinh sáu sáu đức phật 15 hạng chúng sanh đó tôi chia đó đó là địa ngục đó là vật lý chưa có cái biết chưa có sự sống tức là sự vật xung quanh chúng ta cây đá cỏ máy móc giày dép này kia còn sinh lý là con mắt tai mũi lưỡi là có sự sống mà chưa có cái biết còn vật lý chưa có sự sống chưa có cái biên thì khi con mắt này tiếp xúc với sinh lý này tiếp xúc với vật lý tức là căn tiếp xúc với trần thì cái căn nó sẽ nhận lấy cái trần ở trên con trồng đen nếu cái lỗ tai nghe tiếng thì cái màng nhĩ sẽ nhận lấy cái tiếng cái âm thanh ở trên màng nhĩ cái lỗ mũi mà nhận lấy cái mùi thơm thì cái gai mũi mũi chúng dạch ra chúng ta thấy có cái gai nó nhận lấy cái mùi thì nó chưa có cái sự phân biệt chưa có tư tưởng nó chỉ có cái cảm thọ lờ mờ là dễ chịu khó chịu không dễ không có mà tại sao thì chưa biết hướng dẫn à tôi lấy con mắt một cái thí dụ quý vị từ giờ à, tôi nhìn thấy cái bình bông hay cái máy quay phim ở trước thì cái bình bông này nó sẽ nằm trên trồng đen của tôi biết là có vật nhưng mà vật gì chưa biết thì cái đó kêu là ngạ quỷ chưa có tư tưởng phân biệt thì chúng ta vẫn có nhưng mà chúng ta lướt qua cái đó chúng ta không thích không chìm đắm trong nó thì chúng ta tiến qua súc sanh súc sanh là bắt đầu có cái đầu óc cái đầu mới bắt đầu phân biệt cái sự vật này là bình bông nhưng mà bông này xấu tốt đẹp bông này là bông gì bông dạng thọ hay bông hồng thì chưa có phân biệt được thì cái đó kêu là xuất sanh có tư tưởng mà tư tưởng một cách lờ mờ lờ mờ là vô minh nó hạng nặng đấy thì nếu nếu chúng ta nhận như vậy là chúng ta ở địa ngục là sự vật địa ngục hữu gián vô gián hữu gián là con mắt nếu chúng ta nhìn thấy vậy rồi chúng ta có cái cảm giác dễ chịu chúng ta hành động chẳng hạn thấy tiền nhào vô giật liền không có tư tưởng không có suy nghĩ cái tai hại gì hết thì cái đó là ngạ quỷ bây giờ chúng ta thấy qua thời bao cấp bao giờ cái đó rất nhiều khi thời mà đói quá thời bao cấp đó thì tôi đi về ở hòa đồng cái đó đó thì bà bà mẹ của cô hường thì ra ngoài cầm cái gói xôi nít nệ nó chụp nó giật nó ăn nó chạy lúc đó đói quá đói thời bao cấp lên thì quý vị biết rồi thời <laughs> bao cấp đó là thời cổ sở nhất nghĩa là trốn ra ngoài mất rất nhiều và chết rất nhiều đó thì chúng ta thấy khi đói quá rồi chúng ta dễ xa đọa xuống ngạ quỷ còn súc sanh là phân biệt sự vật không có đành lờ mờ chẳng hạn như con con chim chúng ta thấy nó làm ổ 100 năm trước vậy 100 năm về sau cũng vậy bây giờ cũng vậy nó không có cái nghiệp chỉ có tư tưởng thôi tức là có sự phân biệt mà không có sự cải sửa cái này quý vị phải nghe nhiều quá ở trong con người mình á thì chúng ta thấy là cái loài thú nó nó bệnh thì nó chịu thôi còn nó không biết uống thuốc nam thuốc bắc thuốc tây không biết chích không biết gì hết thì bệnh là nó chết thì cái đó kêu là súc sanh nó làm nhà ở của nó thì một trăm năm một ngàn năm về trước một ngàn năm về sau cũng vậy thôi cái chim con cái ổ con chim còn con người không có thì con người có ý chí tức là chúng ta kêu là nghiệp biết cải sửa nhưng mà cải sửa mà chưa có kinh nghiệm thành ra chúng ta thường thấy có người người ta chửi mà ta không biết mày thứ đồ ngu mày làm cái gì mà chỉ mày một lần rồi mày làm hư phải bốn năm lần mới có kinh nghiệm mới làm được thì cái đây là cõi người còn loài thú thì chỉ thì chỉ nó cũng vậy à nó không có cải sửa được bởi vì nó chưa chưa có ý chí ý chí mở đạo Phật kêu là nghiệp Nghe mình nói là tôi nghiệp nhiều quá rồi này tu như thế nào nó tôi đại đại quá xưa nghiệp con nặng quá không biết nghiệp là cái gì nghiệp là ý chí của mình mình không dám cải sửa hoàn cảnh có người người ta thấy cái hoàn cảnh ấy người ta cải sửa liền chẳng hạn như đây có phật tử coi như hơn nhân triết nó mà cái đọc thọ ờ, giới rồi thấy sai là cải sửa liền hồi xưa là bán nước ngọt rồi nó, rượu kia làm bia đó thì có thấy làm cái nghề đó trong năm nghề cấm thọ năm giới thì cái đức phật ờ, trong đạo là cấm năm nghề bỏ nghề chuyển qua cái khác liền chúng ta thấy giáo hy sinh vậy đó có nhiều bữa bữa nay buôn bán mà nghỉ cả ngày đi nghe pháp thì tất nhiên là mình có sự suy nghĩ thấy cái lợi hại nghỉ một ngày không đến đổi đói được cái pháp thì nó sống ngàn năm người ta nói thịt tâm tạng ăn sống ngàn năm tâm tạng là gì là kinh lực lưỡng Đấy, chúng ta ăn một miếng là chúng ta sống đời đời kiếp kiếp là trong các sự bố thí bố thí pháp là cao thượng có người không dám hai tiếng là hồ nghỉ mà cũng không dám tiếc mất tiền mất tiền mà được pháp tiền bạc nó đâu có đi cho đến giải thoát có chừng nào mình nghĩ mà mình đói rồi thì không nên phải làm tiếp tục còn nghỉ một hai tiếng rồi mình về mình tiếp tục bán mà nghe được cái pháp lý để mà hiểu biết nó con nghe hoài con không hiểu đâu có cái vụ đó nó có là tại mình lười biếng nghe một lần không biết thì nghe mười lần không biết một trăm lần thì nó nhập tâm thôi là nó mình nghe rồi cái mình về mình lo vấn đề khác mình không lo ôn bài ôn dở không ngồi thiền gì hết rồi cứ nói con sao hại quên đâu phải mình quên tất cả mọi người đều vậy hết mình nhớ là lúc nhỏ mình đi học mình ra chợ mà ngồi học bài học nguyên ngày cũng không thuộc còn mà vào chỗ thanh vắng như các chùa chiền yên tĩnh mình ngồi học thì một lần cũng chưa thuộc mười lần nếu mình mà người ngu thì phải học một trăm lần người ta người khôn ta học năm bảy lần người ta thuộc cái đó là cái phước báo nhiều kiếp Phật tử gì mà không không à, tôi nói mà sai tôi xin chịu tội thành nó nói pháp sư giảng đó sao con không hiểu con nghe con chán quá tôi đã nghe đi 10 lần hai chục lần năm chục lần mà không hiểu tôi xin chịu tội dù có đĩa thì nghe tới nghe lui nghe tới nghe lui hoài rồi thì tự nhiên hiểu mà nói vậy cho con ở nhà con nghe con cần gì đến đây thì chúng ta quên rằng cái người thuyết cho mình mới là quan trọng cái đĩa là địa ngục mặc dầu là tôi thuyết nhưng mà nó thâu vô cái vật lý rồi nó phát ra cái đĩa là vật lý nó đâu có linh hồn còn người thuyết mình là có linh hồn nếu người thuyết tu cơ chẳng hạn quý vị gặp đức phật đức phật thuyết một lần chúng ta thấy trong kinh đắc thánh quả liền mà thời buổi này muốn thánh quả nhập lưu rất là khó khăn mà gặp đức phật một lần một đắc thánh quả thánh quả đâu phải là ở mình không mà do người thuyết nữa người thuyết có định lực người ta rất là mạnh cái phật lực rất là mạnh chúng ta thấy như mà con của thái tử Sĩ Đạt là ông La Hầu La ông đòi ông gặp Phật một cái thì ông la trời ơi sao mà mát mẻ quá con gần thế tôn con cảm thấy một sự mát mẻ sảng khoái vô cùng sảng khoái là do cái Phật lực cái từ lực của Đức Phật nó tràn ra một bà lão gì bệnh mười mấy năm nằm ở trên giường không có nhúc nhích không đi được mà nghe Đức Phật đi bác trước nhà là bà trong nhà bà chạy ra chạy bằng cái gì bằng cái từ lực của Đức Phật khi Đức Phật trở về rồi bà vô vô không được đi không nổi Ờ, thì chúng ta thấy cái niềm tin thì cái dẫn cái dẫn sanh về cực lạc đều vô có chữ tin tính hành và nguyện tính đứng đầu không tin là không dẫn sanh được nhưng mà tin có hai cái nha một cái tin ngưỡng và một cái tính tâm nhưng muốn đi tới tính tâm thì phải qua tín ngưỡng tính tâm đó là nhập lưu mà tín ngưỡng đó là người trời mà tín ngưỡng mà tà mê tín thiện hay mê tín ác mê tín thiện ít nhất cũng đi tới nhị thiện cái đó là cái trung đạo của giới lực của sắc thân còn người trời dục giới muốn qua nhập lưu muốn dục nhận được phật tánh thì hơi khó khăn mà đi tới trời sắc giới rồi rồi qua phật tánh rất mau niệm phật đến từ một tới mười niệm phật có đếm thì có hơi khó khăn khỏi cần niệm phật nữa tiếng niệm phật đó tràn đầy linh hồn rồi nó tự phát ra thì người này nếu có một sự khắc khoải một sự trăn trở một sự bất mãn một sự thao thức thì dễ nhận phật tánh chứ không phải nhị thiền là nhận phật tánh nha có người thì tưởng nhị thiền nói là phật tánh không phải đó là cái điều kiện ắt có và đủ để chúng ta bước vào phật tánh mấy người nào đạt nhị thiền người đó khôn thông minh sáng suốt nhưng mà hưởng thụ thì chết hưởng thụ thì phạm giới cấm thủ à, như đây là có cái cô gì ở Vũng tạo là cô khôn cô nhóm bỏ nhà về đây để mà sống ở đây nghe pháp cô đã từng nghe pháp từng thi đủ chùa rồi cô nó nghe mà không ai trả lời mà sáng tỏ rõ ràng cô có những cái thắc mắc mà đi các nơi không ai trả lời hỏi mấy thầy mấy thầy cũng kẹt mấy thầy nói ai giảng thì lại hỏi người đó thì <laughs> đâu còn gì nữa giảng gì mà 8 tiếng chết rồi mà 8 tiếng cũng còn cảm giác đau đớn rồi bây giờ người hiến xác làm sao đây xác là chết cho hay nó lấy liền như vậy thì nó lợi nó mổ thay mình mình mình mình đau đớn mình khổ sở thì sanh về súc sanh làm sao giải sanh về cực lạc được cái này nếu không học di thức làm sao hiểu được cái cảm giác nó thuộc về dây thần kinh còn cái tư tưởng sân nó nó thuộc về tư tưởng lẫn ốc thì quý vị phải học cái đó thành ra hôm nay tôi muốn nói để quý vị nhận lại cái con người mình để mình biết mình sống cho nó đúng và mình coi mấy người bạn xung quanh ở trình độ nào và coi cha mẹ mình lúc sống như thế nào thì chết như vậy hồi nãy có cô nào đọc cũng chỗ đó sống sao chết như vậy mà sống sao là sống như thế nào điều kiện đầu tiên là phải giữ năm giới ba giới là cõi người năm giới là cõi trời dục giới thì năm giới mới tập tu tứ thiền thôi tập tu là sao là nó không được liên tục thí dụ niệm phật đến từ 1 tới 10 niệm phật khỏi đến thì đừng nó liên tục đến từ một mười được một tiếng hay nửa tiếng 15 phút thôi bắt đầu tâm nó phóng phải kéo lại rồi niệm Phật khỏi đếm là khỏi đếm từ 1 tới 10 nữa thì được 5 phút, 10 phút, nửa tiếng thôi. Rồi nó phóng mình phải kéo trở lại nữa rồi tới giai đoạn thứ ba khỏi cần niệm phật nữa tiếng niệm phật đó đầy ai lại ra tự nhiên nó tràn ra cái tự nhiên tràn ra là chân giọng hòa hợp nha chứ không phải chân nghĩa là mình không cố ý nữa mà tự nhiên nó tràn ra người ta nhận cái này là phật phật tánh chưa đâu cái điều kiện này là để đi tới phật tánh này đi tới chân tâm đấy mà dừng ở chỗ này là người này không minh phước báo làm cái gì cũng giàu có mau giàu sang quan quyền vua chúa sự sung sướng thanh nhàn của cõi trời nên nhớ không phải cõi phật thì ở đây hưởng là thuộc giới cấm phụ nhưng mà muốn bước qua bất phật tánh bát nhã thì cái chỗ này dễ bước nhất nếu mình sẽ có sự trăn trở nữa tôi dùng trăn trở tức là mình phải thấy nó quan trọng cái sanh tử là quan trọng hơn hết mình không còn ham muốn gì hết cứ dồn vào đó hoài cái gõ mãi đó thì cửa nó mở thôi gõ mãi nó nó cửa nó sẽ mở mà tôi giảng là nói về Phật tánh nha chứ phải gõ mãi là lợi cho tôi rồi khóc lóc rồi xin cái gì muốn cho về trái tăng cho cho mẹ rồi bây giờ sư không tiếp là con không về con khóc hoài con gõ hoài tới chừng nào sư chịu tiếp mà sư chịu đi thôi cái đó là không phải tôi giảng vậy ha rồi bắt chẹt tôi là tôi nghĩ cho thôi không phải vậy là tôi muốn nói là giai đoạn này mình phải có chịu trăn trở để mình nhận lại cái bất tử đặng lợi cho bất tử à, thì phật tử phải đi tới giai đoạn này mà giai đoạn này là cái thân thứ hai cái thân kia là thân bên ngoài mắt tai mũi lưỡi thân cái đầu còn cái thân thứ hai là dây thần kinh thị giác dây thần kinh thính giác dây thần kinh khứu giác là lỗ mũi dây thần kinh vị giác là cái lưỡi dây thần kinh xúc giác là cái sắc thân và cái đầu có dây thần kinh trung khu kêu là tịnh sắc căn di tế còn các dây thần kinh này kêu là tịnh sắc căn sắc là vật chất tịnh là trong sạch di tế còn cái thân bên ngoài kêu là phù trần căn phù là nổi ra cái phù trần là cái bụi bặm bụi bặm mình nổi kết lại mình thấy nó rõ còn cái kia mổ sẽ mới thấy có cái xúc giác đó là mấy vị dễ thấy nhất kêu là chích gân mấy vị nhìn thấy cái gân đó còn cái da bên ngoài đó là phù trần căn còn cái gân đó kia là tịnh sắc căn còn con mắt quý vị chỉ thấy phù trần căn là cái trồng đen nhưng mà nếu mổ ra trồng đen nó có những dây thần kinh lăn tăng nó đưa lên ốc thì cái đó là tịnh sắc căn của thị giác còn cái lỗ tai cũng vậy từ cái màng nhĩ nối vô có những dây thần kinh nhỏ nhỏ đó là thần kinh thính giác tịnh sắc căn của lỗ tai lỗ mũi cũng vậy cái lưỡi vậy cái thân thì dễ nhận nhất cái bàn tay cái da thịt bên ngoài tôi lấy là phù trần căn rồi chúng ta thấy chích gân có những cái gân có nhiều người ốm thì thôi <laughs> nổi gân thấy cái tịnh sắc căn rõ ràng thành ra chích thịt ít đau mà chích gân đau nhất là nó phù nó đau dữ lắm nó không phải là nó hội có khi cả một hai tiếng nó áp xe rồi đâu phải nước nóng ấm ấm để vô thành ra cái dây thần kinh này đã chết rồi 8 tiếng nó mới đứt mà chỗ này là chỗ cảm giác phát hiện rõ ràng nhất đau đớn nhiều nhất còn cái bên thịt ra ngoài thì thường thôi ví dụ mình bị phỏng thì đó là phù trăng căn quý vị đắp quý vị thoa thuốc dán thì nó hơi nhức gì thôi mà khi dây thần kinh nó nhức rồi quý vị khóc luôn chẳng hạn như cái răng mà quý vị ngậm nước đá thì nó ê đó là ê phù trần can dễ thôi mà nếu nó dứt cái cái chỉ máu rồi quý vị khóc luôn phải đi vô nhổ bỏ hoặc là lấy đi chỉ máu thì cái nhức mới hết được đó, cái đầu cũng vậy nếu cái đầu bên ngoài này bị trầy hay bị té ấy rồi quý vị sức nó thì nó đau chút ít thôi mà nó nhức dây thần kinh đầu rồi quý vị khóc luôn nó khó mình phải hiểu cái đó thì đó là sắc thân thứ hai thì khi quý vị mà bỏ cái sắc tài danh lợi ăn uống ngủ nghỉ rồi thì quý vị bắt đầu ngồi thiền tới giai đoạn thứ hai là niệm phật khỏi đếm nó trong nó có tiếng niệm phật phát ra mà quý vị làm được một phút 5 phút 7 phút 10 phút rồi nó mất thì cái này chưa phải cái đó là phù cần căn thôi rồi quý vị làm được mà cả 7 bữa 7 ngày 7 đêm thì đây là đi vào tỉnh sắc căn bây giờ quý vị không còn ăn uống sắc tài danh lợi ăn uống ngủ nghỉ nữa mà quý vị ăn bằng cái cảm xúc hỷ lạc ai có ngồi có đâu biết nếu quý vị ngồi được 7 tiếng thì quý vị thấy 7 tiếng này quý vị không có tiêu tiểu không có ăn uống gì hết nhưng mà chưa phải là nhập định đâu cái này còn là cái phù trần căn mới vô cái tỉnh sắc căn một chút thôi thì chưa qua cõi trời sắc giới được muốn qua cõi trời sắc giới quý vị phải giữ tám giới mà tám giới là gì à, năm giới thì quý vị biết rồi sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối uống rượu thì cái này đa giới ở đây thọ hết rồi còn tám giới là ba cái sao, chút nữa có bốn ông thì làm thọ <laughs> thì cái này không phải là giới mà là hạnh hạnh kiểm thì cái này khó giữ người ta nói giới dễ giữ mà hạnh khó gìn tại sao vậy thì cái giới nếu mình phạm thì hai người hại mình người ta sẽ đánh mình người ta sẽ thương mình còn cái hạnh quý vị phạm không ai làm cái gì được hết nhưng mà mất cái tư cách mất cái quay nghi mất cái hạnh kiểm của người tu chẳng hạn như tôi bây giờ vô trong quán tôi đầu trọc gì tôi ngồi tôi ăn ờ, hủ tiếu thịt bò không? tôi ngồi tôi uống bia tôi coi không có được mà quý vị năm giới thì được thôi dễ thôi thấy cái đầu có tóc rồi ai có ai nói gì đâu ăn mặn có đâu ai nói gì tôi mà vô ăn mặn ngồi trong quán tôi vô trong quán là cái lực cấm rồi đó chứ đừng nói ăn mặn ăn chay <laughs> tôi đi đâu là tôi đâu có dám vô quán khi nào kẹt lắm mà tôi thì tránh được thôi chứ ít khi nào tôi vô là, là tôi ngồi trên xe tôi ăn quán là của người cư sĩ năm giới một mình hai trăm năm chục giới mà vô ngồi ăn rồi, rồi nghe nó chỗ nho nó chửi thề tùm lum là không được tụi tu nó khó lắm mà nhờ cái khó vậy đó mình mới đi sâu vào con người của mình Nên người tu không phải ngồi thiền ngồi trong cầm trong cốc mà ngó dách gì hết phải ra trời cao biển rộng bãi tha ma căn nhà trống dưới gốc cây to đó đức phật đã dạy á như vậy thì cái tâm mình còn sơ cơ gặp cái hoàn cảnh rất là ở biển hư không vô biên ngồi thấy hoàn cảnh nó bao la mang mát không có một tiếng động thì chừng đó cái tâm mình nó dễ đi tới là hư không vô biên rồi cái thân mình nó cũng biến mất luôn mình sống là có thân tâm hoàn cảnh mà cái tâm là quan trọng nhất thân khẩu ý thì cái ý cái tâm đó là quan trọng nhất thành ra quý sư quý vị phải có nhưng mà người sơ cơ phải nương cái thân để đi đến cái tâm thành nó phật tử tôi kêu cạo tóc nó trời con để cạo cái tâm sư ơi tôi hỏi cái tâm cô ở đâu tôi cạo đầu bây giờ nếu người sơ cơ mà không có thân làm sao có tâm tôi mà bỏ chiếc áo này ra là tôi nói chuyện tôi không tu được tôi là người sơ cơ mà tôi còn đang tâm mà rồi nếu mai quần áo như quý vị mượn đồ tây mà đi ôm có bác xin ăn không có ai cho phải đắp đi cạo đầu trọng thì nhờ cái này mà đắc ý thường ta nói mình phải nghĩ rất kỹ chiếc áo không làm thành thầy tu nhưng muốn làm thầy tu phải có chiếc áo mình phải hiểu nếu mà tôi lợi dụng chiếc áo này tôi đi xin ăn rồi tôi không tu gì hết kiếp sau xa đọa ngay bây giờ cũng xa đọa còn nếu tôi nương cái chiếc áo này thì tôi dễ đắc quả để rồi tôi đền ơn tất cả chư phật tử thành ra trong kinh có nói chiếc áo không làm thành thầy tu không phải người mặc chiếc áo là thầy tu đâu nhưng mà muốn làm thầy tu muốn đắc quả phải nương vào chiếc áo cũng như tôi nói giờ chiếc xe đạp không phải là tỉnh xá nhưng không có chiếc xe đạp không đến tỉnh xá được nếu tỉnh xá nó xa không có chiếc honda mình làm sao chạy được ba bốn chục cây số mà mình đi bộ một cái từ đây đến đây thì đây ta chạy <laughs> cũng hội mất rồi nhưng mà cái xe Honda không phải là tỉnh xá nhưng muốn đến tỉnh xá phải nhờ Honda nói vậy là quý vị hiểu rồi thành ra đừng có lợi dụng đừng có tiễn cái Honda là tỉnh xá thì chết mình đừng có lợi dụng chiếc áo này rồi lợi dụng phật tử để rồi không tu gì hết thì cái nhân quả không bao giờ chạy thoát đâu quý vị phải nhớ chỗ đó thành ra người tu rồi không dám làm một điều gì mà mờ ám mặc dầu không có ai nhưng mà có trời có đất có chư thánh nhân có ma quỷ nó biết hết biết là nó biết ở nơi cái ai là ra cái tư tưởng mà làm cái gì do tư tưởng mình sai khiến thì cái thân cái miệng mới làm người ta bắt ở cái tư tưởng kêu bằng tha tâm thông quý vị đắc quả rồi quý vị lợi gặp với người đắc quả vì chưa nói người ta biết quý vị nói cái gì đâu mà khi nói ra người ta biết mà nói thật hay nói giả dối thì từ ở trong ai lại ra mình nó phát ra thôi bây giờ chúng ta trở lại cái thân thứ hai đó thì quý vị thân thứ hai thì nhân viên khác tôi giải thích thêm thì chúng ta phải niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật cõi đếm đó là sơ thiền rồi khỏi cần niệm Phật tiếp niệm Phật nó tràn vào là do nó phát ra rồi dùng tư tưởng là cái giọng nó tống nó trở vô rồi chôn giọng hòa hợp từ ai là do nó phát ra chúng ta tống vô thì cái này kêu là nhất niệm người này định lực rất mạnh rất thông minh rất sáng suốt được hưởng phước báo của vua quan quyền sung sướng của cõi trời nếu dừng ở đây <laughs> thì phạm giới cấm thử còn từ đây bước lên nữa mà có thao thức có tha thiết có trăn trở người này phải trăn trở tức là bất mãn không đồng ý với cái này phải tiến nữa thì nếu tiếng mà không qua bát nhã đi qua sẽ qua tam thiền thì mất thân luôn đi vào cái thân thứ hai cái thân thứ nhất của chúng ta là cái thân hưởng hỷ là chúng ta kêu là cái mừng cái thân thứ hai là thân tất cả toàn dây thần kinh kêu là lạc chúng ta phải nên nhớ cái mừng đi cái lạc hơi cái chẳng hạn quý vị khát nước mà sắp sửa có nước uống thì quý vị mừng mà chưa uống đâu nhưng mà khi đem nước đá mà lát xê ra quý vị uống nó mát cả ruột ra, quý vị mất thân cái này kêu là lạc lạc là thân với cảm giác nó dính liền không còn biết cái thân ở đâu còn mình là thân an mà tâm hỷ cái thân mình sắp sửa đã khác thành ra mình có cái mừng thành ra cái hỷ với cái thân nó là hai cái nó phân biệt rõ ràng còn khi qua cái lạc là cái thân với cái vui nó dính liền với nhau chúng ta không còn biết cái thân cái toàn thân đều hưởng cái lạc thọ cái vui hết đại khái là như vậy rồi nếu mình đi ra khỏi nửa đi tới tứ thiện là không còn sống chắc thân bên ngoài không còn sống chắc thân bên trong mà sống với cái không có sắc thân sống toàn bằng tư tưởng tức là bất lạc bất khổ thọ không vui mà cũng không buồn sống một trạng thái vững dưng bình thản trước cái sự thăng trầm của thế sự thì ai đạt tới đây mới biết tôi giảng cho biết thì thân này kêu là cái thân thứ ba gồm có thân bằng hư không thân tâm hoàn cảnh đều hư không a lại gia tức là không có không gian mà chỉ có thời gian thôi cái này là cái hiện tiền kêu là sát na chứ không phải chu kỳ chu kỳ là không gian cái này là sát na rồi đi tới phi không gian phi thời gian tức là niết bàn tịch tịnh của a la hán rồi đi tới phi tưởng phi phi tưởng là pháp thân thường trụ của như lai nhưng mà cái này do nhập định kỹ lâu sâu thấy rồi tạo ra cái thứ không dỗm kia là đồ nhái thì cái này khi khác cái thân này là thân thứ ba của cõi trời vô sắc giới thôi đại khái là như vậy còn cái thân thứ tư thân thứ ba là hết rồi đó cái thân thứ nhất đó kêu là thân của cõi dục giới tức là địa ngục ngạ quỷ xuất sanh atula người trời sống với mắt tay mũi lưỡi chết rồi xuống phải chôn phải thiêu phải sống nhờ mặt trời mặt trăng có đêm có ngày còn sắc thân thứ hai là cái sắc thân của cõi trời sắc giới sống không có ăn uống nữa mà uống bằng cái hỷ là cái mừng và cái vui tôi vừa giảng hồi nãy chết rồi sống không cần mặt trời mặt trăng mà sống với hào quang của mỗi người khi muốn chết nó nó có năm điều hiện ra thì biết mình sắp chết các ngài tàn hình mất luôn không có chôn gì hết năm điều đó là hào quang mờ mà sống bằng hào quang chứ không có mặt trời mặt trăng mà hào quang mờ thì biết tuổi thọ mới hơn gần hết rồi đó <laughs> họ biết thôi rồi tới qua trên đầu họ dắt qua trên đầu nhờ cái hào quang cái định lực nó tươi hoài nên mà qua nó héo thì biết là định lực mình xuống rồi rồi khi tắm nước dính mình mình tắm là nước dính mình cả ngày tắm nước không có dính cõi lao gì hết rồi mồ hôi rinh ra là bốn ngạt ngày không có mồ hôi mình bắt đầu có mồ hôi là kẹt rồi thứ năm là cát bụi dính vào mình mình ở đây mà có mồ hôi cát bụi dính các ngày không có mà hãy ngủ tướng này bắt đầu suy là ca biết mình muốn chết rồi thì một là tập trung kỹ mạnh lâu sâu để thăng qua lên cõi trời vô sắc hai là chết xa đọa xuống cõi dục lại thì cái đó là vấn đề lẫn quẩn còn không nữa muốn cho ấy là chạy kiếm đức phật lợi lại ngài nhờ cái phước báo của ngài ngài cho bài pháp là bắt đầu trở lại cõi trời sắc giới hoặc thăng lên vô sắc thì cái đó trong kinh kệ thôi à, tôi nói vậy rồi cái thân thứ tư cái thân thứ ba là sống toàn bằng tư tưởng tưởng tượng rất là mạnh không có thân bên ngoài mắt tai mũi lưỡi không có dây thần kinh luôn mà sống với cái tư tưởng hoàn toàn trong uh, ờ, tủ lăng nghiêm kêu là 10 phần 10 tư tưởng còn qua đây là cái thân của thánh nhân tôi giảng sơ thôi tức là cái thân cái thứ nhất đó kêu là phù trần can của chúng ta đó cái thân của cõi dùng dục giới đó kêu là đoàn thực cái thứ hai là xúc thực là cõi trời sắc giới cái thứ ba vô sắc giới kêu là tư niệm thực còn cái thứ tư của thánh nhân kêu là thức thực thì đây tôi kể thức thực thức thực là không có thân mà chỉ có ai lại ra thôi tức là đứng lặng nhập vào đứng lặng các ngài lặng lẽ <laughs> đó trả bài cô tôi liên trà cổ trả có cho thí dụ thấy hay cô bắt đầu cũng hiểu đó tôi cũng phục đấy dòng họ liên là dòng họ của của a di đà mới đầu quân thôi mà pháp lý như vậy là tôi cũng cũng đáng khen có ông nào là ông tặng còn cái gì <laughs> đó thì chúng ta thấy là chúng ta học chứ rồi phải vậy cố gắng thôi thì phải do mình mà dũa à mình nhớ hoài thì được thì cái thân thứ tư này đó là lặng lẽ nếu nhập lưu đó sẽ thấy được bốn đường ác bốn đường ác thì có sắc thân có ăn uống sắc tài giả lữ người nhưng mà có đó chỉ là điện tử kết hợp lại thôi nó đứng lặng nhập vào đứng lặng nó chạy tới đợi lưu đều là sắc na thôi đều là sắc na thôi điện tử rồi cuối cùng là biến thành hào quang điện tử là một cái dòng dùng như có hình nhưng mà có lúc nó là hào quang thì nó mất hình theo rồi tới nhất lãng lai quả thánh thứ nhì thì thấy được cõi người và trời dục giới thì tất nhiên là cái hào quang này không còn là điện tử nữa chỉ là cái hình và hào quang tới mà bất lai thì cái hình mất luôn chỉ còn hào quang sáng rực rỡ và hơi mờ tới a la hán là hào quang hoàn toàn rực rỡ hết thôi đại khái vậy thôi <laughs> nếu nói là phải giải cho kỹ lại đại khái vì biết thì cái này kêu là thức thực an bằng đứng lặng nhập vào đứng lặng tới a la hán thì không còn đứng lặng nhập vào đứng lặng mà hoàn toàn đứng lặng tức là đứng lặng mà bất biến còn ở nhập lưu nhất nó lai bất lai đứng lặng mà chuyển biến mà chuyển biến thì có hình mà đứng lặng thì không có tướng còn chúng ta vừa sao động mà vừa chuyển biến thành ra có hình có tướng luôn mà cái hình là cái nhận thức cái tướng là đối tượng nhận thức đại khái là như vậy tóm lại chúng ta có bốn cái thân một cái thân bên ngoài là mắt tai, mũi lưỡi thân đầu chúng ta thấy rồi cái sắc thứ hai là tịnh sắc căn cái này ăn bằng hỷ lạc cái kia và ăn bằng sắc tài danh lợi ăn uống và ngủ nghỉ là cái thân thứ nhất chúng ta dễ nhìn chết rồi thú quá phải tiêu phải chôn phải khóc lóc còn cái thân thứ hai là không có mặt trời mặt trăng nó sống bằng hào quang khi chết rồi tàn hình đi mất thì cái này ăn bằng xúc thực tức là nhập định ăn bằng cái cảm giác hỷ lạc quý vị có thể làm được ờ, quý vị nào cũng phải giữ tám giới à mà giữ mà giữ cho kỹ à chứ không phải là thọ thọ giữ luôn thì tốt nhất còn hổm thọ mà giữ được thì càng tốt thì với phật tử đây thì có ngán nhất là mấy cô thì ngán cái đầu tóc thôi đầu tóc nó đẹp lắm mà cạo rồi coi nó mất đẹp thành ra muốn thọ tám giới mà sợ cái đầu à, chứ tám giới thì đâu có gì à, năm giới thì qua cái hạnh nữa thì không người ghế cao nằm giường rộng nè thì tất nhiên là phải cái đơn bề ngang bảy tấc bề dài hai thước bề cao có bốn tấc à thì ngủ có mình à mà hãy lăn một cái xuống đất có bảy tấc bề ngang thôi các sư đây mấy cái đơn đó là cái đó đó nghe không còn giới thứ bảy thời không nghe xem hát múa đờn kèn chỗ dư đâu yến tiệc từ nay không có đi đám cưới nữa truyền hình gì dẹp hết không có coi cái này khó à ai mà ham vui là không giữ được giới <laughs> thứ tám là không trang điểm phấn son dầu hoa áo quần hàng lộ tươi tốt thì cái này mấy cô khó nhất mặc đồ mắc tiền là không được à, tôi thấy mấy người mà năm giới là mặc cái đồ gì mà chốt nhón chốt nhón <laughs> giống như là mấy cô đòi hát bóng không có được chỉ là đồ vô vố đơn giản thôi đã là tám giới rồi mặc gì mà giống cái cô đào đi ra gặp mặt trời nó chiếu lấp lánh lấp lánh chớp nhó như vậy là năm giới còn không trọn nữa mà không? rồi mà son phấn nữa thì kẹt uống tóc nữa cũng kẹt cạo cái đầu trọc luôn thì chúng ta thấy là ba cái hạnh này rất là khó mà nếu không làm thì tôi có hại cho ai đâu mà năm giới có hỏng mà làm thì chết à còn tám giới người không làm thì tốt Ờ, thì đại cái nó khó mà nếu được như vậy giữ cho kỹ rồi thì rất là rối rảnh rối rảnh mới chìm đắm trong cái hỷ lạc của xuất thực tức là cõi trời tám giới quý vị có thể ngồi bảy ngày bảy tháng bảy năm bảy chục ngàn năm bảy chục ngàn năm quý vị có thể sống bảy chục tuổi bảy chục ngàn tuổi đâu có ăn cái gì nữa mà chết thì hoàn toàn là ăn bằng cái cảm giác thôi cảm giác hỷ lạc thôi mình nhập trong đó à, sức ra mà cái thì rồi cũng phải trở lại cõi người cõi trời là phải có chết nữa thì phải nhập trở lại nữa mà quý vị thấy là nhập người cô đó là phải có điều kiện như bây giờ tôi nhập không được nữa tôi đó ngồi 7 tiếng 9 tiếng bây giờ không có được 7 9 tiếng nữa cái sắc thân nó đã suy rồi mà cõi trời đó thì sắc thân đâu có suy mà tươi trẻ như còn trẻ hoài ở đó có ăn cái đoàn thực như vậy thì họ muốn chết là năm tướng suy thì họ tàn hình mất mất quạt là họ tu mạnh hơn họ thăng qua lên họ cao rồi họ trở xuống cõi dục giới họ đầu thai vào trong gia đình mang thai nữa thì lẫn quẩn à, cõi vô sắc thì cao hơn không có thân bên ngoài không thân bên trong không có dây thần kinh luôn mà sống hoàn toàn với cái tư tưởng rất là vi tế giống như bây giờ cái máy điện thoại di động đó là nói chuyện bằng tư tưởng đó chúng ta nói vô đó là tư tưởng nó phóng giống như cái làn sóng rồi hai cái làn sóng gặp nhau bây giờ ấn độ ta còn có đến nhiều mấy người tu đó họ nói chuyện ngồi đây rồi bên kia bên kia họ phóng tư tưởng hai người nói chuyện bằng tư tưởng mà mình đứng gần mình không biết gì hết thì cái đó là cõi trời vô sắc không có sắc thân sống hoàn toàn bằng tư tưởng còn tới thức thực là quan trọng nhất là bao trùm hết mấy cái đó nhập lưu thì thấy được cái lối sống mà nhơ nhớp đê tiện có bốn đường ác thì người này thấy rõ hết tất cả những cái địa ngục ngạ quỷ xuất sanh atula đều có nhận thức và đối tượng nhận thức và nhận thức đối tượng nhận thức đều phát hiện từ cái lặng lẽ của nhập lưu nhập lưu không gì hết mà chỗ đó là chỗ phát hiện ra nhận thức và đối tượng nhận thức của nhập lưu của địa ngục ngạ quỷ xuất sanh atula và người trời thì tất nhiên họ lặng lẽ họ thấy được hết trơn những cái đó mà họ không dính mắt vào địa ngục người trời nào hết thì đó là quả thánh nhưng mà tới cái cảm giác của người và trời dục giới nó chia sẻ hơn họ có bắt đầu cải sửa thì quả thánh thứ hai mới thấy được quả thánh thứ nhất nhập lưu chỉ thấy rõ được bốn đường ác thôi còn tới người trời là bắt đầu có nghiệp trời dục giới năm giới bắt đầu có ai là gia mà là do nghiệp tình lý y tế đòi hỏi cái phật tánh phải cao hơn thành ra cái nhập lưu đó thì còn thấy có định chủng tử và có hào quang mà mà tới vả thánh thứ hai thì chủng tử mất chỉ còn cái hình của hào quang hào quang và hình thôi rồi tới bất lai thì cái hình cũng mất luôn chỉ còn hào quang rực rỡ và hơi mờ hơi mờ tức là kinh nghiệm kiến thức trí ức tưởng tử dưới hình thức năng lực mà tôi giảng đó thì bất lai nằm ở chỗ này tới a la hán là mặt trăng toàn diện thì đây là không có không gian không có thời gian chỉ là cái dùng hào quang rực rỡ tới đây gánh nặng đặt xuống sự việc làm cần làm đã làm xong từ nay không còn trở lui là cõi tam giới nữa không còn trở lui chắc là không phải dở lui nếu bồ tát thánh đã trở lui mà không còn trở lui là không dính mắt nữa vĩnh viễn các ngài thị hiện một thân nhiều thân vô lượng thân một cõi nhiều cõi mà không dính mắt vào đâu hết vẫn ở trong cái lặng lẽ hào quang rực rỡ thôi đại khái nói như vậy <laughs> thì hôm nay trước khi dứt lời thì tôi một lần nữa tôi cũng chứng minh cho quý vị từ nay người chết dài dài thân bàn quyến thuộc con cái vì người thân mình chết nhiều lắm vì sao là vì cái đời mặt pháp bây giờ chúng sanh tạo ra nhiều cái chất độc từ không khí đã bị bom nguyên tử phá mất cái chất ozone rồi mặt trời nó chiếu thẳng xuống không có cái gì quá giải nó thì nếu chúng ta phơi nắng mà không khéo là ung thư da cho khoa học bây giờ cũng công nhận đấy à, còn cái thứ hai nữa đó là món ăn bây giờ quá chất không đất nó khô cằn rồi một năm hồi xưa làm có một mùa còn đất để phơi bây giờ để phân hóa học vô chết đất rồi phải nhồi cho nhiều hơn nữa thì an an toàn phân hóa học không còn loài thú thì chúng ta khôn quá chúng ta làm cái đồ ăn thực phẩm cho loài thú ăn mà toàn là đồ độc không rồi nó ăn vô mình ăn thịt nó mình ăn rồi nó đồ độc thành ra đủ thứ bệnh nhất là bây giờ ung thư tai biến nhồi máu cơ tim tiểu đường mới có bệnh nan y mà bên tây y đã bó tay thành ra bây giờ ta trở lại đông phương mà bây giờ đâu còn thầy thuốc nào giỏi nữa thầy thuốc giàu cho bên đông tây đông y hay tây y gì muốn giỏi là phải có tiền định thành ra bên tây y cũng vậy mà đông y khi mình bệnh hoạn mình phiền não không được bắt mạch không được coi thuốc cho bệnh nhân lúc đó tâm mình rối loạn rồi cho thuốc theo sự rối loạn là giết chết người bệnh nhân cứu một ngàn mạng mà giết chết một mạng thì bao nhiêu bao phước báo mình chăng mất hết thành ra trong kinh trong ờ, đông y thường nói nó nhất thế y tam thế si một đời làm thầy thuốc ba đời con cháu mặc rệt hết mình cứu một ngàn người mà lỡ mà vì phiền não mình không sát thuốc mà cho chết một người thì bao nhiêu phước báo mình dâng hết mạng sống con người rất quan trọng thành ra những người hồi xưa người ta ít có chịu đi làm thầy thuốc lắm mà làm thầy thuốc phải học cho tới thầy thuốc ở đó cuộc sống dễ dàng tôi thấy mấy ông thầy thuốc mà tôi đi kiếm mà ông nó ông ở miền quê không à ông ra chợ ông hốt thuốc tại cái tiệm thuốc bắc rồi ông về quê ông nghỉ mà lợi cái chỗ họ ở mình thấy thích thú vô cùng một cái khoảng đất chừng năm sáu công cả mẫu vậy họ trồng cây thuốc rồi trong đó mà có cái nhà lá trong đó ở rất là thanh tịnh hỏi là họ có ngồi tỉnh tỏa tức là tu tiên thầy thuốc nào cũng thuộc về tu tiên nhất là cái mà hoàng đế nội kinh họ thuộc lào hết bắt mạch làm sao làm sao họ không cần máy móc hồi xưa đâu có máy móc gì họ bắt mạch vô biết người đàn bà này có thai bao nhiêu tháng rồi sinh con trai hay gái họ tài tới vậy đó cho đến mà bắt mạch cho hoàng hậu hồi xưa họ không cần thấy mặt đâu có cho thấy hồi xưa không cho thấy ở trong cái phòng the đó rồi làm sao bắt tay không cho cầm tay hoàng hậu mà thì cột cái sợi chỉ ở trong tay hoàng hậu đưa ra ngoài này họ cầm sợi chỉ mà họ biết mặt thì chúng ta thấy nó tài như vậy coi lại trong trong sách hồi xưa chuyện đông châu đó coi thì chúng ta thấy hồi xưa nhất là ông uh, ờ, qua đà tào tháo bệnh mà cái đầu nhất hoài đã đem hết thầy thuốc trị không hết nghe nó qua đà giỏi mới kiếm qua đà để trị tôi đã mất mặt tôi bể hạ bệnh này không trị hết đâu bây giờ họ muốn trị hết và phải cho tôi làm cái lần cuối cùng là tôi bữa cái đầu bệ hạ ra tôi nạo lấy cái chất tám ở trong đó chất nó làm cho bệ hạ nhất bệ bà suy tính nhiều quá tào tháo là tay xảo trá nhất ông tính toán quá rồi cái đầu óc còn có những cái chất mà đen đúa từ chất xám chất gì đó bệ hạ nhức nhối không có thuốc nào trị hết đó chỉ có một bữa cái đầu bẹ ra rồi móc cái đó ra bỏ cho thuốc lành vô bẹ mới hết được tào tháo nói trời vậy là đem ông giết sử trảm ông định giết tôi ai mà thầy thuốc trị mà trẻ cái đầu đó làm hai bây giờ thì làm được có không <laughs> làm được mà thời tào tháo là mấy ngàn năm về trước làm sao có vụ đó mà hoa đạo dám làm đâu có thuốc mê đâu có thuốc tê thuốc cầm máu gì đâu chỉ lấy thôi mà trẻ cái đầu làm sao mà sống được thì tào tháo mới bắt ông nhốt tù Ờ, đốt tù là lên án trong mấy năm mười năm bao nhiêu đó tử hình luôn thì ông biết Tào Tháo là tay sáu trá rồi ông chết trong ngục ông cắn lưỡi ông chết mà trước khi chết đó thì cái ông mà giữ ngục đã biết ông này giỏi mới lo lắng nó ngài đừng chết tôi lo con nước cho ngài đầy đủ thì Tào tháo không hay đâu ông nói không ta không muốn sống nữa đâu sống cái này khổ lắm thầy giỏi chừng nào thì người ta càng y chừng đấy và mấy ông lương y khác nó ghét ta thì thôi ta không muốn sống rồi ông muốn chết thì ông này thấy ông này lo ông này làm ông mới để cái bộ kinh sách lại về sách thuốc đang nói giờ cái sách này do truyền ta giải chưa có hết gì ta để là ông coi theo đây thì ông sẽ làm thầy thuốc rất giỏi thì ông này cảm ơn mới lãnh cái bộ sách của ông đem về nhà bà vợ mới thấy hỏi rồi nói là cái này sách của lương y truyền cho tôi để tôi họp hết cái này là tôi hạng nhất dân đi mà giờ đem đốt hết <laughs> đốt ông chồng về thấy đốt cũng la quá ông hỏi sao mày đem đốt của tao hết ông nói là nữa ông dân đi là ông cũng chết như qua đà tôi thấy thì tôi sợ tôi không muốn ông chết tôi đem đốt ông đập ra ông lấy ra thì được còn có nguyễn tiếng heo à <laughs> còn bây giờ mình trái hết <laughs> thành ra người tàu tiếng heo đệ nhất cái đó là sách của qua đà theo trong đông châu việt quốc tôi đọc tôi thấy vậy đó thì chúng ta nên nhớ là giỏi quá thì có nhiều người ghét mà quá giỏi nữa thì người ta nghi tài tình chi lắm cho người khác ganh <laughs> trong Nguyễn Dương thì tài tình chi lắm cho trời đất ghê còn đây phật tử nào mà tài tình chi lắm thì cho người khác ganh <laughs> ganh tị dữ lắm thì nói vậy nhất là người nữ người nữ thì ganh tị thấy không thì tôi thấy bữa thưa tôi rồi bữa đó trở về tôi nhìn thấy thấy là phật tử vỗ tay nhiều quá thì mấy người ganh tị thì kề cái môi dài thọ thì tôi biết rồi à, tôi thấy nó khó vậy đó tôi là muốn phật tử cho giỏi à, để mà còn cái giáo pháp mặc dầu nó là cái bánh vẽ nhưng mà khi mình bế tắc nhờ cái bánh vẽ đó giống nhà đang có thể đắc quả được nhưng mà phật tử đã là bát nhã rồi mà lại bất nhã bởi vì có bức thơ gửi cho tôi đó thưa <laughs> từ này kia mà nặc danh gửi cho tính gửi sư ờ, cái chắc ha nhưng mà cái người gửi không có để tên rồi tôi lầm mò <laughs> tôi nhìn coi bữa đó trả mà tôi gửi thưa cái cô đó thì tôi biết cô đó tôi còn người mà thưa mát là không biết là ai thì tôi để ý tới trường trả bài tôi nhìn nó thấy trả bài hay được phật tử vỗ tay khen, rồi rồi có người mà biếu đồ nữa thì tôi nhìn thấy cái cô mà biết đó không biết ai nhưng mà tôi đoán chắc được thì kề cái môi dài to, <laughs> không có ngõ ra thì tôi nói rồi chắc câu này <laughs> thành ra tôi sửa lại chút là tài tình chi lắm cho người khác danh nhưng mà phật tử cố gắng thôi mình học là để cho mình thì trên con đường đời nó phải có sự khảo đảo mà càng khảo đảo thì mình càng lên cao nhưng mà nhớ đừng có tự tự cao thì trong đó đã nói là sư nói là bát nhã mà phật tử thường thường là bất nhã nhưng mà ai nói gì mình có thì mình sửa còn không có thì thôi Nếu trên đường đời thì phải có nhiều cái khảo đảo